có một cái màn à, phỏng vấn rất là ngắn à, dành cho các thành viên của chúng ta ngày hôm nay và trong tất cả các anh chị em tham gia ngày hôm nay tôi à, nhận thấy có một thành viên rất là năng lượng mặc dù đã cho nghỉ giải lao nhưng mà chị vẫn rất là nhiệt tình và ngay sau đây là một dạ, phỏng vấn em à trời ơi rồi xin chào tất cả các anh chị em à, xin chào siêm à, dạ, em chào câu lạc bộ của mình đây là một cái buổi outing à, dành cho câu lạc bộ của chúng ta ngày hôm nay thì à, vâng. thấy à, anh chị em chúng ta tham gia rất là nhiệt tình trong đó vâng. thì bản thân em cũng là một thành viên rất tích cực của câu lạc bộ vâng. và cũng nguồn năng lượng rất là tốt thì em là, hãy chia sẻ cái cảm nhận cũng như là cái không khí của em ngày hôm nay ừ, em thấy gia nhập vào gia đình anh đi đây chi là một sự lựa chọn rất là đúng đắn vì vừa được ăn được nói được gói mang về lại được vui chơi miễn phí rất chi là chất lượng rồi cảm ơn em à, và em thấy rằng là cái các hoạt động này của chúng ta có nên uh, diễn ra một cách thường xuyên liên tục không em à, cứ mỗi tháng một lần thế này là cũng ổn đấy rồi thế chúng ta hãy cố gắng để chúng ta ít nhất là mỗi tháng chúng ta sẽ có một buổi outing như thế này nhá rồi cảm ơn siêm vâng. rồi uh, chúc em sẽ uh, gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong cái công việc của mình và đặc biệt đối với các lĩnh vực của những thọ đây trên Việt Nam rồi, vâng, cảm ơn em em cảm ơn anh xin chào tất cả các anh chị em à, đứng trước ống kính của chúng ta đây là một uh, cô giáo uh, một giáo viên lâu năm trong ngành sư phạm và chị cũng đã bén duyên với nghề tư vấn bảo hiểm nhân thọ thì ngày hôm nay uh, chị cũng là một thành viên rất tích cực của câu lạc bộ uh, tư vấn tài chính ưu tú của thiên minh văn phòng tiên du thì hôm nay chị đã đã tham gia cái hoạt động outing của câu lạc bộ thì uh, cũng xin phép uh, chị chia sẻ một chút uh, cảm nhận của chị về không khí của buổi ngày hôm nay à, không khí của buổi hôm nay thì tôi thấy là rất là vui và hào hức mong làm sao là câu lạc bộ là cứ mỗi tháng tổ chức cho anh em đi một lần ừ. cảm ơn cảm ơn chị và cũng chúc chị là cùng gia đình luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc và chị sẽ thành công hơn nữa trong cái công ờ, việc giảng dạy của mình và đạt hái được nhiều thành công hơn nữa đối với live Việt Nam và ban đầu tiên luôn nói, nói riêng và vâng, cảm, cảm ơn chị xin chào tất cả anh chị em ờ, đứng chung kính của chúng ta ngày hôm nay đó là GA của chúng ta giám đốc tổng quản lý văn phòng live Lai Tiên Du à, cô là một người mà thực sự là để rất để cho anh chị em cũng như là rất nhiều GA khác à, không phục và học tập theo bởi vì à, với cái tầm tuổi như thế này mà cô vẫn đang rất là dẻo dai tham gia rất là nhiệt tình các hoạt động của của của, của câu lạc bộ thì cũng à, xin cô chia sẻ một chút về cảm nhận của cô ngày hôm nay. Vâng, hôm nay à, câu lạc bộ tổ chức rất là vui ạ. À, cứ anh chị em vui như thế này là được. Tất cả chỉ mong câu lạc bộ có duy trì những cái buổi outing như thế này để các anh chị tất nhiên là đi làm cũng có thu nhập nhưng mà cũng phải mang lại những cái niềm vui nào đấy để nó là những cái kỷ niệm những cái ấn tượng không bao giờ quên ờ, cô cũng tham gia từ đầu đến cuối kể cả truyền dây chun là không rơi cái nào và nhảy cũng rất là nhanh à, cảm ơn câu lạc bộ ờ, đã để cho cô đứng ở trong hàng chơi chứ không lại ra ngoài dạ vâng cảm ơn cô và cô thấy rằng là cái buổi outing ngày hôm nay cô thấy mình trẻ ra thêm được nhiều tuổi không cô ờ, có cô thấy dạ. mình ở hòa mình vào với các bạn trẻ thì thấy mình trẻ ra hơn độ một hai chục tuổi ấy. Vâng, à, rất là vâng, tuyệt vời. Cảm ơn và, và cảm ơn cô và cũng chúc cô cùng gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và chúc cô dẻo dai hơn nữa trên con đường sinh nghiệp uh, bảo hiểm nhân thọ và đặc biệt đối với văn phòng đây đây đây trên đây Thiên Du. Vâng, cảm ơn cô. Vâng, cảm ơn.